nữa là đa phần mọi người mua trung bình giá xuống thế thì khi mà cổ phiếu ừ, giả sử nó đang ở đây đi xuống nó tiếp tục đi xuống đi xuống đi xuống thì bọn mua trung bình giá xuống thế thì đầu tư chứng khoán cái người thành công đầu tư khoán là gì ạ là người biết phải quản trị rủi ro các bạn nhớ là cái người phải biết quản trị rủi ro Chả thế một cái cổ phiếu nó đạt đỉnh bạn cứ mua trung bình giá xuống và bạn cứ mua trung bình giá xuống thì khi mà cổ phiếu bạn đã lỗ đến 50 phần trăm thì gần như lợi nhuận của bạn phải tăng đến 100 phần trăm hòa vốn và cũng có những nhiều cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ nó không bao giờ lên nữa nên việc mà mua trung bình ra xuống và nghĩ những cổ phiếu này nó khỏe hoặc là nghĩ về tương lai nó khỏe thì đấy là sai lầm phổ biến chúng ta có thể đúng 10 lần một lần sai là chúng ta phá sản anh chị em có đúng có đồng ý không ạ khi mà chúng ta cứ cho trường hợp là rất là tích cực đi ạ chúng ta đúng 10 lần tức là 10 lần chúng ta đúng nhưng một lần chúng ta sai đấy ạ thì rõ ràng trung bình giá xuống trung bình giá xuống trung bình giá xuống nó phá sản rất là cao các bạn hiểu không các bạn nếu các bạn nào hiểu cái điều này thì comment cho Dũng này không ạ các bạn có hiểu thì hãy tư duy comment cho Dũng ạ tức là khi mà trung bình giá xuống á 10 lần đúng một lần sai cũng đã phá sản vậy bí chúng ta không biết khi nào là cắt lót không biết khi nào là cắt lót cứ rẻ là mua và cái việc mà không quản trị được gì ạ à? không quản trị được vốn không quản trị được doanh mục lại tiếp tục mua xuống chẳng biết bao giờ bởi vì cái thằng nào đó nó bảo chúng ta là cổ phiếu này tốt lắm mua đi vì ông A sếp hoặc là uh, có tin nội bộ lắm và rất nhiều người đã dính cái đòn này đây là cái sai lầm phổ biến yeah, phổ biến của rất nhiều nhiều tư bây giờ chúng ta lại tiếp tục này dù là cổ phiếu đấy nó không giảm yeah, vẫn đi ngang và chúng ta cũng đang kỳ vọng thì có bao nhiêu anh chị em đã gì ạ bị, bị covid đánh sập trong 10 năm không biết là gì ạ à, nhưng chỉ cần một lần covid thôi là chúng ta bay hết tài sản đúng không ạ một lần dù là cái đợt trước nó chưa giảm là đã vẫn đi ngang nhưng chỉ cần là một lần covid thôi nó thị trường nó lao dốc như vậy thì tài khoản chúng ta sẽ đi đâu ạ tài sản chúng ta đi đâu tài sản chúng ta biến mất đúng không và chúng ta có cách nào để đổ lỗi không ạ đổ lỗi cho covid anh chị em hiểu không ạ bắt đầu chúng ta mang covid ra đổ lỗi tại vì covid nó mới làm như thế vài hôm nữa là chúng ta chiến tranh tiền tệ nó diễn ra bởi vì chiến tranh tại tiền tệ nó làm cho chứng khoán giảm hay vài hôm nữa nó có một cái đợt đánh nhau nó diễn ra bởi vì đánh nhau nó mới làm cho cổ phiếu giảm và chúng ta tiếp tục đi đổ lỗi và những ai đi đổ lỗi cho đầu tư thì chúng ta gọi đốt tiền rất là nhanh và thường thì anh em rất thích đổ lỗi Đấy, hôm nay thì một số bạn có bảo là do thị trường hôm qua là gì ạ hôm qua là Ờ, là ờ, sàn nó khô thế nọ thế kia nên nó bị gì ạ à? nên nó bị giảm mạnh như vậy thì thực ra các bạn xem tất cả những cái gì ạ à? những cái tác phẩm của William Neal của Soros của Lee Moore của Mark Mini của David Zen của Dapat tất cả những người đó họ đã biết trước cái đấy rồi biết trước cái đấy rồi họ biết là cổ phiếu giảm mà điều chỉnh rồi nhưng trên thị trường á ờ, cà phê ép cái gì nữa trên truyền hình họ đi tìm cái điều đó mấy ông truyền hình mấy cái ông VT1 ông cũng nói cái điều đó và với chúng ta những nhà đầu tư chẳng có kinh nghiệm chúng ta bị gì ạ bị thị trường nó ăn thịt mất ạ đấy là rất nguy hiểm nên đầu tư gì ạ đầu tư trung bình giá xuống là sai lầm phổ biến của rất nhiều người và bắt đáy cũng là chung sai lầm rất lớn của rất nhiều người có thể lần này chúng ta thành công nhưng về phần lớn chúng ta sẽ không thành công ok